Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải em ơi Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ em ơi Ở video này thì Khải sẽ đầu tư anh em mình cho hạt Clone Để Khải rút 3 tỷ cho hạt chính nha nè Nếu mà hiện tại Khải ăn thêm 3 tỷ thì Khải sẽ rút 113 Và chắc chắn sẽ lên hạng ờ, hai số nha nè Hiện tại Khải đang có 2 tỷ 1 Còn thiếu 2 ờ, tỷ 8 nữa cấp 2 tỷ 8 nữa cấp thì lần này Khải rút ờ, hôm trước Khải 500 triệu rồi Giờ Khải chỉ thiếu 2 tỷ rưỡi thôi nè 2 tỷ rưỡi giờ Khải ăn năm cục này thì được 2 tỷ rưỡi thì khoảng tầm 4 tỷ 666 triệu thì Khải gần úp cấp 113 thì chắc mua hàng hai số nè ok Khải mua nguyên liệu Khải đưa cho xe chuẩn bị úp luôn nè rồi đây Khải sẽ mua bắt đầu chưa công thật Khải đang ờ, thiếu 2 ờ, tỷ 5 Khải mua 4 cuốn 5 cuốn 5 cuốn là hai kim một kim rồi tiếp tục đó là thiên niên thất tinh thảo đó là hiền chân đơn hiền chân đơn là rút cục 500 triệu nè một cành năm tốn hết hai kim rưỡi nữa rồi ok rồi khải chuyển qua lô bên này khải ăn nghe vần rồi khải úp cho anh em rút cho anh em xem nha khải chuyển qua con năm độc này rút uh, thử được năm lần năm độc năm độc rút ba lần rồi bây giờ năm độc nó lên đây để chuyển cho con đường môn trước nè để cho đường môn ăn trước rút trước nè đường môn rút trước đi tại vì đường môn nó không có không có quan trọng lắm đỡ năm độc nó úp cấp nè đỡ năm độc úp cấp nó <clears throat> nó nó, nó bóp bùa còn đường môn thì không quan trọng nữa nè ok rút đường môn nha nè rút đường môn trước nha chuyển cam vào đường môn cho anh em xem nha đó. hello lesin ờ, yasu nha đây anh em ơi thấy đưa qua hết đường môn rút ấy cái dịch nhầm rồi anh em chút dịch nhầm rồi đây dịch với đường môn này mua đúng rồi ừ. một hai ba ba đi cũng được môn rút ba cục đi đỡ lại hai cục trong nghe mi rút rồi anh em mình rút hơn nam <clears throat> một lần rút tốn 500 xu và được 500 triệu nè rút 500 xu và được 500 triệu đó, đó, đó tí rút này tí rút tính sau ok anh Evan này nếu nào chuyển cái này anh Evan anh em xem nha anh em Evan này Evan 30 tháng 4 nha mọi người ơi đây anh em có xem những video trước anh em cũng biết rồi rồi sau khi ép đủ cái súng thì bây giờ nút nút kiếm Evan úp cấp anh em ơi 500 triệu Khải rút một cục nữa nè Rồi 500 triệu này, anh em thấy đủ 500 triệu chưa Rồi Khải rút một cục test thử cho anh em xem Liền tin Đang truyền công thật, ta đến Ta muốn rút hiền chân đơn Đồng ý Ok đó Khải mất 500 triệu và Khải thu được một cục 500 triệu anh em đó Rồi tiếp tục event thôi đó cái hôm nay thì video hôm nay thì Khải ăn event đã Khải lấy kinh nghiệm và ụp đọc ở chính thôi nè, Vật phẩm thì Khải bán anh nè. đó à, di chuyển thành ơi ờ, được vậy đây qua thành đô thành đô xin uh, đến ăn mày đây ăn mày này mày một là bài vi kiếp mở thí yên đào pháp cái máy thiên thị tinh bot đại bất tiểu anh bỏ ngoài cái máy thiên thị tinh bot đại bất tiểu theo này cho nó 200 lượng này cho anh mày này cho anh mày này cho anh mày này cho anh mày ở đủ cho hoài luôn á ở đâu à đâu cho hoài luôn mà nó không cho mình skin kia luôn nè skin mà mất túi nè ảo quá à đâu chúc ngày mạnh mẽ đủ cho này hoài ui cho nó tiền hoài mà nó không cho mình cái cái cái kia luôn nè ảo vậy trước khi anh phải cho tầm ba con cái là nó cho cái nó cho cái skin mất túi mất túi nè hôm nay không thể cho luôn mà tiền vạn là mình quá trời luôn nè không cho nó nữa kêu người không có lòng bồ tát vái luôn đây này cho nó 10 vàng này đó ờ, mất 10 vàng không được gì luôn rồi xong không được nha em ơi bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ không cho nữa bao nhiêu cân kinh rồi được 500 triệu này chỉ rút tiếp cục nữa nè em ơi đó 500 triệu rút một cục nè bắt đầu chuyên công thực này tam nướng luyện hiện chân đơn hai cục ok chưa anh này khải sẽ rút ờ, ba uh, cục rồi ốp cấp nó ngay tinh hồng thiên hữu lộ Thủ môn thì nó không quan trọng anh em động nè Nó là đỡ em động nó nó lên ốp cấp là nó cắt bùa nè Đồ không có kỹ năng tiềm năng luôn em Kiếm kỹ năng tiềm năng cho anh em động Nó nuốt lên hợp lý Gần 500 cái, gần 400 cái này Vẫn chưa có viên thị tinh nào Vẫn Chưa có viên thị tinh nào luôn anh em Làm ăn anh em đang xem video này thì đừng quên ủng hộ Khả một like chia sẻ cho video anh em ơi Đó, Khả úp cốc 105 mình tính tiếp nè úp cộng 105 mình tính tiếp nha nè nó hút nãy giờ 1 tỷ rồi khá thốn một cục hong binh trời chưa có viên thị tinh nào luôn em ơi chủ yếu kiếm thì tin với boss mà không ra luôn nè chưa có một phẩm luôn nha chưa có chiến thuyền nào luôn hết 500 cái rồi nè chỉ có một cục tinh hồng thôi toàn thiên thuốc lộ thôi cái ấy hết 600 cái rồi anh em Đồ tính hạng như vân lần này đang dữ ta Không có chiến thị tinh luôn em Ảo thiệt sự luôn trời Ảo thiệt sự luôn em ơi Ủa kiếm thị tinh với ờ, lệnh bài boss mà không có nè Một lệnh bài boss thường Một lệnh bài boss thường Một quá tử Ôi gần 700 cái rồi pháo đâu pháo kỹ năng tiềm năng đâu pháo kỹ năng đâu một viên thịt tinh trời ơi mày quá nè. em thiết là hắn thiết là hắn hết 750 cái rồi nè hết 750 cái nè thì tinh bot thì tinh bot bà đặc biệt là bà đặc biệt làm cho ba bốn cái là bà đặc biệt rồi anh em 800 cái rồi Uầy, quá nhỏ quá nhỏ luôn quá nhỏ luôn em một cục tinh hồng chắc tối mới bem làm bài boss em ơi ăn xong chắc tối mới gom bem làm bài boss anh em rồi còn 100 cái cuối cùng mà chưa có gì luôn em ơi áo vậy trời đúng một viên thủy tinh em áo thực sự hai con boss thôi nè hai boss thương nữa chứ không có cái nến nào luôn không có cái nến quên không có cái pháo kỹ năng nào luôn trời đen quá đen luôn em ơi con này có cái nịt rồi em ơi bảy bảy kim máy bảy kim máy không có gì luôn em ơi vãi nữa rồi rồi con này có cái nịt thiệt sự luôn em không có gì luôn trời rồi xong nịt không rồi chốc đồ em ơi ảo quá con này không có gì luôn em nho dưới ta mà chuẩn bị đi phong độ rồi tấn phát ơi đã khả đổi cục 500 triệu cho ạc chính nữa rồi đổi cái cục này mất 500 triệu của ạc ờ, ạc ạc lon này mà bù lại 500 triệu cho ạc chính anh em rồi nhỏ gốm nè cho anh em chốt vật phẩm anh em ơi sắp mạnh rồi sắp mạnh rồi nó đang thiếu uh, dịch qua này chốt vật phẩm này bao nhiêu tiền này ba cục này không tính nha nè ba cục này thì rút kinh nghiệm ờ, chiều ngoài chính không nói nha nè được ờ, hai lần bài boss này 400 xu hai tinh hồng 200 xu là 600 cục này 100 nữa là 700 thì tên này 300 là một kim rồi hết rồi một kim nè rồi 7 kim không được đúng một kim còn lại 46 túi này đã mở tiếp này thôi là đúng một kim rồi nha còn bán này bỏ qua tính sâu này tiếp tháng này thôi là đúng một kim nha anh em từ từ mở tiếp tục anh em ơi mấy cái này sát thủ giảm này nó làm gì một kim này tiền thua lộ bỏ qua 8 bình tiền thua lộ này tí tính này trời ơi thu được một kim anh em ơi quá nhỏ luôn vòng hoa cá nhân này áo không thu đúng một kim một em còn lại bốn cái này bị mở tiếp này rồi từ từ tính tiền tiếp thu đúng một kim anh em ơi hiện trận đơn anh một tháng uh, 6 cục 3 tỷ thôi snow trương ơi rồi mình hãy vô coi còn bốn túi mở này một kim rồi tiếp tục này một kim này tiếp tục này anh em ơi rồi tiếp tục này tiếp tục là được một cái à, kháng cảnh năm này một à, một trăm hai trăm xu một kim hai con boss này là 300 xu kim rưỡi rồi cái này 100 xu 200 xu này kim 7 nhất kỹ 500 xu hai kim 2 bot này 300 à, xu hai kim rưỡi ôi Đồng cọc hiện chân đơn luôn em Ngon lành Con này được 500 xu nữa 3 kim 2 Một cuốn tiềm tiềm năng này được 500 xu 3 kim 7 Rồi Nói chung là được 3 kim 7 Rồi tiếp tục Cái thể chuyển giới này không bao nhiêu nè 3 kim 7 Rồi tiếp mở tiếp rồi em ơi 3 kim 7 rồi nha Thu được hơn 3 kim rồi ấy Tiếp tục Mở này <laughs> một con ngựa không quan trọng rồi ba kim bảy rồi rồi ba kim bảy rồi đúng không còn thiếu mấy túi nữa hôm nay thiếu mấy túi bốn túi để cho nó bốn túi nữa cho đủ luôn à, thu được ba kim bảy rồi đúng không à, rồi qua này lấy cái này đã mở tiếp tục mấy cái này tiếp tục nhận thưởng rồi nè tương dương uh, à, nam ba kim bảy rồi nha tiếp tục nè đó thêm mấy cái túi này nữa nó mở nè <clears throat> anh bên này 7 kim nữa nè thùng là mới ba kim bảy thôi tiếp tục mỗi mỗi con sẽ được 50 túi con này thiếu ít túi à, nó bước hai người qua con này luôn Đất lô thì ăn à, rồi tiếp tục rồi tiếp tục à, khôi 50 túi này nha nam 50 túi này nam ơi khôi lỡ bao khôi kiếm vi phạm kỹ anh nam đó thành phố vô hạn ngon lành cành đạo này chống bài thứ tình không ờ, đường cuốn 5 điểm tiềm năng được đấy kinh hồng kiếm cái phi phạm kiến anh này mời kiếm phi phạm kiến anh em ơi kiến anh nào kiếm cái kiến anh ba ngày chơi anh em ồ ờ, được một pháo kiến anh ok nãy ba kiếm bảy rồi anh em từ từ tiếp anh em ơi trời tổng thương hả kỹ năng nào hiệp phạm kỹ năng nào mình tìm hiệp phạm kỹ năng này nhập kiếm được ba phút trời hiệp phạm kỹ năng không có luôn ôi họ bắt vào rương mà ok ok đang cái gì đây đang phát sáng ừ, một cuốn tiềm năng ngon rồi không có vi phạm rồi nè em ơi rồi xong không có vi phạm luôn quá nhỏ rồi chốt tiền tiếp theo rồi anh em ơi này 3 kim 7 rồi đúng không? À con này lỗ, con này lỗ các bạn này. 3 kim 7 thu được nhiêu đây? Tiếp tục cộng thêm này. À, cũng này 500 sâu. Cũng này 500 sâu. 4 kim 7. Cái này 200 sâu, 4 kim 9. Pháo này 300 sâu, 5 kim 2. Cái này 200 sâu, 5 kim 4. 5 kim 4 tất cả anh em ơi. Không lại mấy cái này gì đây. 5 kim 4 rồi còn lại không có gì luôn mấy cái lỡ bao này 50 xu cho khoảng uh, ờ, 400 xu nữa đi 5 kim chín à, ok một viên tinh hồng này 6 kim nói chung là anh con này uh, thu là được khoảng tầm tương đối khoảng 6 kim nè 6 kim ok anh em 6 kim rồi tiếp tục ạc là năm độc thường tương đối 6 kim rồi nè em ơi lỗ kim mấy lỗ kim hơn kiếm một phi phong mà không ra nè ảo vải kiếm một phi phong mà không có nè rồi món này đợi tới gì nữa tiếp tục thôi ok rồi tiếp tục ảnh uh, à, thứ hai nè em ơi tiếp tục ảnh năm động nè em ơi rồi lộ sắc mặt luôn kiếm cái phèo mà chua quá rồi khả chiến mạch chính khả anh uh, à, mấy cái cuốn sách cho anh em xem rồi nè em ơi anh mấy cuốn sách này một sắt này hai sắt này ba sắt này không làm chưa ba sắt rồi đúng không tiềm năng này con tiềm năng rồi ba cuốn sắt, ba cuốn sắt. cái kiếp rồi cánh này hai tay nè một này hai này ba này bốn này ok hai tay gần lên cấp thấy chưa rồi mấy cá nhân đều qua đồ tốt cho nó khỏi chặt rừng hôm nay anh cho gọi lon nên là không cần đâu năm lê nộp tốt cá nhân rồi <clears throat> Rồi tiếp tục ẹt mới nha anh em ơi, tiếp tục ẹt khác nha anh em ơi. Rồi đã khả chuyển qua anh em đọc. Tiếp tục ăn nhanh đi phong độ anh em ơi. Rồi tiếp tục lần này Khải à, anh năm động nha anh em ơi. Vừa rồi thì anh bảy kim mà thu là được khoảng 6 kim hơn rồi nè. Tiếp tục năm động này. Có năm động ốp cốc anh em ơi. <clears throat> Một túi tiếp tục tìm về ngọn đồi đắm cũ thanh thành sơ nguyên hương kề vai dưới tràn chịu họ chứng lệ chịu họ chứng lệ <laughs> cun ghé cun ghé hello tony chẳng nha hello anh em ơi vô tại anh em mình ở úp úp nhiệt chấn em ơi còn thiếu một cục 500 triệu nữa thôi tiền hối lộ trời ơi đi nhanh đi phong độ 2 giờ nè mày đi chuyến đặc biệt nè mày mới này bác không đi nè bạn mình chọn gói luôn nè bác ờ, chắc nghỉ tết lâu quá bọn mình chọn gói luôn nè đồ sao đen như ta kiếm dương thị tinh mà chua quá kiếm con lượn bài boss đánh mà chua quá nè mày chung chiến trai du thành trong kiếm đao em đang ở đâu biển kinh tương dương nổi loạn tông kiếm chưa hay vùng trời như giấc mơ ta và em tìm kiếm bóng dáng kiêu xa đã giữ trái tim anh hùng ai đi nhận qua tiền thâu lộ trời toàn tiền thâu lộ rồi ồ tầm này anh Evan không thấy thị tinh luôn em thị tinh cực kỳ hiếm luôn anh em xe bên này anh em nhiều anh em cứ bảo sao không ép full thì tinh Sao không ép 4 thì tinh đi Mà thì tinh em là anh em mình rất là tốn tiền một phần không nói rồi Mà nó không có thì tinh em Không ra thì tinh nhiều Không ra thì tinh em Và anh em cứ thấy ừ sao không ép mà không không không full thì tinh vô cho nó mắt luôn Thì vẫn là muốn mắt đó em Nhưng mà không có thì tinh Không thì tinh thì mắt kiểu gì <clears throat> Đúng không em Đó Em gần em 500 cái rồi em Xịt tè le luôn Xịt luôn em Không có gì luôn rồi à. Thấy xịt chưa Còn đây nhôm cái nữa anh em một lần bài boss xanh Trời ơi Hơn 500 cái rồi đấy Tiếp tục Anh Nam Thì tinh nào? Thì tinh đồ, pháo đồ anh em Không có pháo luôn em ơi Toàn tiền thua lộ với đồ tốt cá nhân ban hội thôi Boston. Thì tinh đi đen quá rồi mày quá đen Thì những con sâu này không có gì luôn không có gì luôn nè Thì nó lộ cái máy rồi anh em mình không có chứ một nghìn bài bot thường nữa cho tiền bot đặc biệt không có luôn em nhỏ dữ ta cố gắng tìm một con lệnh bài bot đặc biệt vai đặc biệt là anh toàn trang sức em kiếm hiền tinh em server này hiền tinh vào anh em hiền tinh rất là hiếm luôn mọi người anh nghe mình đỡ chủ đạo là kiếm bot đặc biệt đỡ đánh bot đặc biệt kiếm ba trang sức cấp 10 đỡ lái một viên hiền tinh đâm một đến ba mà em thấy không anh không phải đơn giản không nè lúc đầu thì ngon nha lúc đầu anh vần cực kỳ ngon luôn nè tầm này anh vần thì cảm giác nó, nó bị hơi bị cảm giác nó không có đồ luôn nè lúc đầu anh toàn xịn không nè năm bảy cục thì tin là bình thường nè rồi thêm thua lộ nữa nâng cấp thêm thua lộ nữa rồi ôi không dùng thì tin là luôn không có dương thì tin là luôn không có chiến thủy tinh nào luôn em ơi còn 83 cái cuối cùng đây ra được một cục một cục lục nó ở đâu vậy một lần bài đặc biệt đó chủ yếu có tìm cái bot này nè nam tìm cái bot đặc biệt nè nam nhũ lỗ tinh hồng rồi xong thủ đồ anh em ơi con này coi bảy kim được như đây Vậy kim thu là được dưới đây Đây cho anh em thu chốt này Chốt vật phẩm này 100 xu này 200 xu này ba con thường là 600 xu Là 800 xu Con đặc biệt là 500 xu Là 1k3 Viên thì tên này 300 là 1k6 1k6 rồi nha 1k6 Tại dạ, giờ thì không còn gì giá trị nữa nè em ơi 1k6 rồi nha với mình tiền thua lộ này không nói nè một ca sáu một ca sáu này ơi mới thu được một ca sáu thôi rồi mới tiền thua lộ được 200 à, xu nữa này một ca tám ở mỗi mình phú dân đại chứ một ca tám rồi nha thu được một ca tám rồi nha hello hồ công anh em thu được một ca tám rồi nha tiếp tục uh, cắt mấy cái kia rồi tính tiếp anh em ơi một ca tám rồi một ca tám rồi nha đường chặt quá nè ơi không có chỗ chứa luôn á mới cuối không đủ chỗ một k 8 rồi hãy vứt cho con ờ, đường môn này cho đường môn nó chọc rộng chỗ ngay nè nó mới thu được một k 8 thôi tiếp tục này bỏ bất tìm lộ ra nó khỏi chọn rồi rồi, mở cái cuối cùng một mức cộng tiếp này em ơi. Một cái tám rồi nha. Này tí vứt cho cờ lon cho xe. Rồi, một cái tám. Thôi, mới mình cũng nhìn chung được quên như vậy. Rồi, chốt tiếp theo này. Cuối cùng. Đó. Một cái tám rồi nha. Bạch chân đơn à, tiếp tục chốt tiếp tục anh em ơi một cái tám rồi hay gồm à, phụ diện ạ cắt ạ có chặt rừng ạ một cái tám rồi đúng chưa rồi gom tìm tiếp này rồi gom một cái tám là đúng chưa cái này 200 xu ở đây hai kim con này 300 hai kim 3 cái này 500 hai kim 8 cái này 200 3 kim cái này 200 3 kim 2 cái này 500 3 kim 7 cái này 300 4 kim 4 kim rồi cái này thêm 100 nữa là 4 kim 1 con này ờ, rồi ok mới 4 kim 1 thôi nha anh em rồi để tiếp tục mở tiếp tục túi tiếp theo còn mở 50 túi nè anh em 41 rồi rồi tiếp tục này mở túi này trời còn không bình châm xu rồi tiếp tục mở 50 túi nè anh em ơi 50 túi nữa này 50 túi đại lỡ bao 30 tháng 4 nữa là xong mới thu được 4 kim rồi em ơi rồi vừa rồi 4 kim đúng không nè rồi mới 4 kim đúng không nè ok giao dịch nó thêm hai cái nữa hôm trước ăn dư rồi chọn 50 cái Mà cái túi này là kiềm phi phong kỹ năng vốn có một cấp này nọ nè nè Mà chua quá chưa có luôn Rồi tiếp tục mở tiếp tục 50 túi tiếp theo Mới 4 kim rồi nha Nến Hỷ tạch Lách Chống Không phù vô hạn, ok Không vô hạn chặt chính này Chính này bị bờ ca rớt rồi vô hạn có thời gian thời gian vài ngày nè vẫn vứt được ok vứt được tí nữa vứt Ồ, ờ, oh, một cuốn một tịch quyển 7, ok, kỹ năng là hắn Phi phong đâu, phong kỹ năng, kỹ năng một cấp đâu, bắt một rương Phi phong anh em, thì tử thì tinh, ok thì phi phong, ôi, phi phong kháng cả Phi phong kỹ năng đâu Một viên thì tinh nữa, oh con này ngon nha Tinh hồng Phi phong kỹ năng nào anh em tinh hồng nữa không kỹ năng đi đá phát sáng một cuốn tiềm năng trời ơi trời không có hy vọng luôn đã tiếp tục giao dịch tiếp anh em ơi biết lời lỗ nhiều tính tiếp anh em ơi cái này uh, 200 xu 4 kim 3 hai viên thiền tinh là một kim nữa này 5 kim 3 hai viên tinh hồng là 200 nữa là 5 kim rưỡi 5 kim rưỡi với cuốn này à, uh, 600 này 6 kim 1 cuốn này 500 này 6 kim 6 bát rương này 200 6 kim 8 cuốn này 207 kim à, nói chung là thu lại tầm 7 kia anh em ơi còn cái hóng bánh này 100 xu 7 kim 1 chung là hòa vốn nè cái này 100 à, xu là 7 kim 2 rồi con này hòa vốn nha mọi người con này 7 kim mình thu lại tương đối tương đối 7 kim hơn hòa vốn nha anh không lỗ con này không lỗ là kinh nghiệm nha anh đó ok này họ vốn không lộ lắm rồi xong dọn rương đi phong độ nè mà biết có ai đi phong độ không này rồi xong lô lô lô lô được bao nhiêu hạt đi vậy dũng đời ơi chứ không ai đi quá thằng này chứ không đi rồi ok lên nhờ đó thì không tập trung kịp thì không đánh được đâu hả dương người 8 x nè lái anh em ơi à, dân ngựa ngày 9 tháng 5 5 ngày còn này mấy ngày thì đó năm xe cũng được không có người đấy. À, ok nói chung là con này à, bảy kim vẫn thu là bảy kim không lỗ không lợi nè nói chung họ vốn là được kinh nghiệm nè ờ là được kinh nghiệm hồi vốn hồi vốn là ban chủ của chúng ta chứ họ vốn phòng thủ lý mà không có cánh nến ờ, không có pháo kỹ năng luôn nha ảo vậy mít không có một pháo luôn đây một dòng mớ đồ này. phi phong này trắng tất cả này rồi. Dịch ra mấy cái lon mang dọn rương dọn rương ok rồi anh em ơi anh em xem video này đừng quên cho khả một like chia sẻ chơi nha anh em ơi hiện tại bây giờ khả sẽ đi ờ, rút một cục nữa rút một cục nữa trời chính là đủ mắt 3 tỷ nè khả giao dịch bạc này cho nó rút một cục nữa mua nguyên liệu à. rút đi đợi chi đây nè 500 triệu này tôi cho là bài 200 triệu bạc này luôn rồi rút lên 500 triệu quay chính á nó có cộng dồn không anh Khải? Không không em ơi, có chứ. Thì Ồ. cũng ờ. đang nhóm chuyện có cộng dồn mà. Cũng đang cũng có cộng hết đó. Nhưng mà em ăn chỉ được đúng 3 tỷ thôi, không không cộng hơn, không được 3 tỷ mốt, chỉ được 3 tỷ một tháng thôi. Hai tháng hay ba tháng là cắn lại coi xem lại kỹ tình hình rồi nè. Nó để ngày giờ trong đó mà. Ừ, để ngày giờ này. Rồi, chuyển bằng chính cắn ngay giờ tưởng được bao nhiêu, đến ngày mấy bao cắn lại này nè. Đó, thầy cắn cục là đủ nè. Đâu rồi? Đây bạn đang được 2 tỷ năm Có thợ nhận được thêm 500 triệu Ôi nó không đỡ ngày ta Ăn má nó mới đợi ngày Không đỡ ngày gì hết luôn rồi Không đỡ luôn rồi À lấy một uh, Ý ờ, là có thêm một cục khác là nước là nó đỡ ngày hả Nước, nước mát 3 tỷ nó mới đỡ ngày Thì là giờ mình có thêm một cục khác mình nút là nó báo là bạn đã ăn full rồi đỡ ngày đúng không ờ, ờ đỡ đang full thì bao nhiêu Full rồi bây giờ nó không có báo ngày giờ phải quanh một cục khác cho nó nút cho nó test này đây nè đây bạn còn 29 ngày nữa đó là đúng vào mùng 4 tháng 5 tháng 6 mùng 4 tháng 5 mùng 4 tháng tháng 6 đúng rồi mùng 4 tháng 4 mắt 3 tỷ đó lần sau tự động nó lên nè nay tháng 5 đúng không 4 tháng 5 chứ là đóng 4 tháng 6 sẽ ăn tiếp 3 tỷ tiếp đó chưa rồi xong chỗ đâu là cảm ơn cuốn kỹ năng tiềm năng nút rồi nè nút nè bạn đã à, dùng quyển 7 rồi quyển 1 này quyển 1 năm điểm tiềm tiềm năng này nốt này quyển 3 này nốt này quyển 7 ăn rồi ai xúc không anh em ăn rồi thì bán cái đội chi đây rồi ok điểm kỹ năng này tiềm năng này dư quá trời nè đủ kè quyển 1 quyển 7 kìa anh vũ Ôi anh thiếu nguyên 7 kìa, anh thả con nguyên 7 kìa. Ai nguyên 7 đâu, lái này nè mua đi, bán rẻ cho xài. 501 5k2. Ok em này là trường 5k2. Ok. Bắt đầu này mua dư quá trời luôn. Rồi ok. Mở bắt mở rương xem thì có gì không anh em. Phi phong kỹ năng hành trang quá đầy dòng rương đó dòng rương cái mở bắt vào rương nha nè mở hai bắt vào rương nha anh vẫn đường này thủy tinh này. trời ơi đồ đạc quá trời luôn rương mình dòm như một cái đống rác luôn nè chặn rương này viên này phòng động vững động là làm gì đây bảo vất đài này đá bắt sáng này quá chợ quá đó có mình lần Tình tân Bot Nổ top 3 đã chọc rương đấy cái nhân này tinh hồng quá trời tinh quá trời ok bán đèn bước qua cho xe này em ơi giữ chặn đường quá chỉ nâng năm một tháng ok mấy thì tên này bỏ hết ra ngoài rương này mà chọn luôn quá tinh hồng này của ban tối ban lấy dương dương dương dương dương tiểu này rồi nó giao dịch của loan cái rồi tiếp tục anh em ơi dọn rương xong rồi anh em ơi giờ mà tiếp tục uh, hai bắt vào rương thử ra phi, phi vong kỹ năng không anh em mở này trợ phụ diên trợ diên thị tân <laughs> không được anh em thu được uh, à, 300 xu à không lấy rồi ok vậy rồi à, biết anh em đang xem thì cho một like nha anh em ơi à, đừng quên cho nút đăng ký kênh em ai chưa nhấn nút đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký ngay bây giờ mọi người ơi đăng ký và hãy nhấn vào chuông thông báo để những video khởi up lên cũng như là những buổi livestream trên youtube của khải vào lúc 19 hàng ngày thì nó sẽ thông báo cho anh em biết nha anh em và nếu mà chậm chờ nhất thì khải sẽ bảy 19 ờ, giờ 15 phút sẽ online nha mọi người